Khi đến gần, da trắng vẫn chưa đủ Phải mịn màng nữa Lăn khử mùi trắng da Nivea mới Không chỉ khử mùi, làm trắng da Mà còn đem lại cảm giác thật mịn màng Lăn khử mùi trắng da Nivea mới Trắng và mịn màng